Đoán già đoán non suốt 2 tháng nay, Big Mao vậy mà lại là vị trưởng phòng này sao? Người duy nhất có thể chống lại cậu. Chỉ có một mình tôi. Chàng ho kinh ngạc mà nhìn về phía ông Nopak, thành thật mà khai ra thân phận của mình, nhưng anh ấy vẫn không tin được. Ông ta chính là Big Mao trong truyền thuyết, nhưng Nopak lại có thể nói ra tất cả các thông tin liên quan đến các lá bài. Lúc này Chang Ho mới tin ông ta chính là Big Mao thực sự. Thế nhưng Chang Ho vẫn không thể hiểu nổi, ông ta vì sao lại giá họa rồi đẩy anh vào tù. Hơn nữa trước đây hai người họ không hề quen biết nhau, cũng không có liên quan gì với nhau. Từ khi nào? Mọi chuyện bắt nguồn từ đâu? Đối diện với lời chất vấn đầy uất hận của Trang Ho, Nopao lúc này mới thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối cho anh nghe. Hóa ra lúc trước khi thị trưởng cho ủy thác cho Trang Ho làm luật sư, căn bản là không hề có liên quan gì đến anh, nhưng bởi vì anh đã đi tra cứu thông tin về Gong Ji-hun, mới khiến ông ta nảy ra ý định giết người diệt khẩu. Nếu như không phải là do ông ta giúp đỡ, để mọi người cho rằng anh chính là Big Mao, Vậy thì có khi giờ anh đã biến thành một thi thể không còn sức sống nữa, mà giá trị duy nhất của anh chính là tìm thấy bản luận văn của giáo sư Seo. Sao ông lại bị ám ảnh bởi bản luận văn của giáo sư Seo đến vậy? Bởi vì ta muốn tìm thấy hung thủ thật sự sát hại con gái của ta. Cho nên cậu bắt buộc phải đi đến cùng để xử lý tất cả bọn chúng. Nghe thấy Nopat chỉ vì báo thù cho con gái nên mới đẩy mình vào kết cục như ngày hôm nay, rồi còn dán cái mác Big Mao lên trên người mình để anh phải chịu sự báo thù của đám Gong Ji-hun. Thậm chí vợ của mình còn bị các đồng nghiệp ở bệnh viện dị nghị không ngừng. Kết quả chỉ là biến anh trở thành công cụ, giúp cho Big Mao tìm ra bản luận văn của giáo sư Seo mà thôi. Nhưng cuộc đời của bản thân anh lại xảy ra những biến cố không thể cứu vãn được. Sau khi biết được chân tướng, Trang Ho không biết có nên cảm ơn Big Mao vì đã ra tay ứng cứu mình, hay là nên căm hận ông ta vì đã làm đảo lộn cuộc đời của anh. Trang Ho để lộ ra biểu cảm dở khóc dở cười, nhìn về phía Big Mao thực sự rồi mới chậm chậm bình tĩnh lại. Vậy tôi xin đề xuất thế này, mà lúc này, trưởng trại giam gan nhận được mệnh lệnh của thị trưởng Choi, đó là phải trừ khử Trang Ho và Mi Ho trong tối nay. Thế là anh ta và thuộc hạ rất nhanh đã bàn bạc xong kế sách. Đó chính là để trại giam xảy ra một cuộc bạo loạn lớn. Sau đó nhân cơ hội kéo công tác của trại giam để thuộc hạ ra tay với Trang Ho và Mi Ho. Sau đó anh ta sẽ làm báo cáo lên cấp trên rằng hai người họ bị đánh chết trong một trận bạo loạn. Như vậy có thể dễ dàng mà đem cái chết của hai người họ đổ lên đầu các tù nhân. Thế nhưng kế hoạch của trưởng ngục gan đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Sau khi dập cầu dao lại không tìm thấy bóng dáng của Trang Ho đâu, bởi vì thời gian mất điện không thể quá lâu, nếu không sẽ làm kinh động đến phía cảnh sát. Thế là trưởng ngục gan liền đưa ra quyết định, không còn thời gian. Hãy trừ khử gâu ho trước đi. Lúc này trưởng phòng nô nghe hết lời đề nghị của Trang Ho thì liền nhăn mày, nhưng giây tiếp theo lại cười lớn, sau đó nhìn về phía Trang Ho mà uống hết ly rượu trong tay, cũng như đưa ra được quyết định. Ông sẽ từ chối đề xuất của tôi sao? Quá là kinh người. Tôi chỉ là đang cảm thán mà thôi. Giờ cậu mau tới phòng y tế đi. Vợ của cậu đang gặp nguy hiểm. Cảnh tượng này thực sự châm biếm mà, trưởng ngục vậy mà lại muốn giết hại nữ bác sĩ ở phòng y tế của trại giam. Mà người bảo vệ bác sĩ lại là một tên tử tù đã từng giết hại chín mạng người. Chỉ nhìn thấy trưởng trại giam với vẻ ngoài lạnh lùng, cầm lấy khẩu súng mà đánh mạnh vào đầu người tù nhân kia, khiến cho anh ta lập tức gục ngã xuống đất. Sau đó anh ta lại hướng khẩu súng về phía nữ bác sĩ xinh đẹp. Cô hãy sang bên đó chờ trước đi. Chồng của cô sẽ tới sau. Thế nhưng lời nói vừa dứt, một bóng dáng không mang đến nguy hiểm mà xông về phía trưởng ngục. Hóa ra người đàn ông đó chính là chồng của nữ bác sĩ Kiệt Park Trang Ho. Anh ấy phẫn nộ mà đè lên người tên trưởng ngục, cứ không ngừng giáng những cú đấm thật mạnh vào mặt hắn, cho đến khi nhìn thấy bộ dạng bất tỉnh của hắn, Trang Ho mới dần dần bình tĩnh lại để hắn xuống đất, rồi lo lắng mà chạy đến bên cạnh Mi Ho. Sau khi thấy cô bình an vô sự, anh mới ôm chặt lấy cô vào lòng. Thế nhưng vào lúc hai người họ vẫn đang kinh sợ, Đột nhiên ông Nopak và trưởng ngục trước đây đi đến bên cạnh hai người. Chỉ nhìn thấy ông Nopak ra hiệu cho trưởng ngục trước đây, ông ta liền chậm chậm nhặt khẩu súng ở dưới đất lên. Một tiếng súng vang lên kết thúc sinh mạng của trưởng ngục Gan. Còn tên quản ngục bị hôn mê ở bên cạnh sau khi nghe thấy tiếng súng thì lập tức tháo chạy. Nhưng ông Nopak không chỉ không chặn anh ta lại, cũng không hề lo lắng anh ta sẽ đi cáo trạng. Trang Ho tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện, cảm thấy ông ta không hề giống với bích Mao trước đây một chút nào. Dường như hành động lần này của bích Mao đặc biệt nguy hiểm và bài bản, những điều mà Trang Ho không chú ý đến là Miho ban nãy còn rất hoảng sợ, mà giờ lại bình tĩnh nhìn về phía trưởng phòng Nopak. Còn tên quản ngục vừa nãy đã đưa theo một đội quân vũ trang tới bao vây họ lại. Xem ra đội quân vũ trang đã coi họ như là các thành phần bạo loạn. Nếu bây giờ ngoan ngoãn đầu hàng thì rất có khả năng sẽ bị chúng trừ khử. Ngoại trừ việc cầu cứu bên ngoài thì họ căn bản là không còn cách làm khác. Lúc này người tự xưng là Big Mao cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Đề xuất mà cậu đưa ra với tôi. Tôi chấp nhận. Có điều, cậu cũng phải giữ lời hứa. Thế là Trang Ho lập tức lấy điện thoại ra để gọi điện ra bên ngoài. Mà đối tượng mà anh ấy cầu cứu chính là đối thủ một thời của anh Gong Ji Hun. Nghe thấy lời của Trang Ho khiến cho hắn vô cùng phấn khích. Này này, bác Trang Ho, tôi yêu cậu chết mất. Tên Choi Do Ha đáng chết, mày tiêu đời rồi. Này, đúng là một người đàn ông tràn đầy cảm xúc. Ngầu quá đi mất, tiếp đó Gong Ji Hun đưa theo cảnh sát tới đến trại giam của Trang Ho kết quả là lại vô tình bắt gặp thị trưởng Choi ở bên ngoài. Nhìn thấy thị trưởng Choi, Gong Ji Hun liền lấy điện thoại ra mà gọi cho Trang Ho. Hiện tại ông ta đã đem theo cảnh sát tới trại giam rồi. Thế là Trang Ho liền đeo còng tay cho ông No Park. Hóa ra đề xuất mà Trang Ho nói với ông ấy chính là đó là để Big Mao trở thành con mồi để bị bắt đi, thì anh ấy mới có được càng nhiều sự tín nhiệm để lấy được bí mật thật sự của giáo sư Seo. Uy quyền của cái mác Big Mao hiện tại đã không còn đủ rồi. Mà tôi phải đạp lên vai của Big Mao để đứng lên, sau đó trừ khử hết bọn chúng, tôi phải sống tiếp cậu phải sống tiếp. Đồng thời Trang Ho cũng đưa ra lời hứa với ông Nopak, anh còn sống thì nhất định sẽ giúp cho ông ta bình an vô sự. Trời ạ, à, hóa ra là ông như thế này sao? Tôi thực sự rất muốn gặp ông. Big Mao ạ. À. Quả nhiên sau khi bắt được Big Mao, phía thẩm phán đã hủy bỏ kháng cáo đối với Trang Ho, giúp anh lấy lại được sự trong sạch. Cuối cùng anh đã thoát khỏi nhà giam kia mặc lên một bộ vest ngầu lòi. Thậm chí anh còn trở thành anh hùng bắt được bích Mao. Trước cửa tòa án, Trang Ho bị phóng viên vây kín. Nhưng lúc này anh ấy không còn là một phạm nhân ở trong trại giam nữa, mà trở lại với thân phận của một vị luật sư chuyên nghiệp. Anh ấy cũng thành công tháo bỏ được cái mác bích Mao. Từ đây anh ấy sẽ dùng vũ khí pháp luật để đối kháng với những kẻ giết hại anh. Tôi sẽ trở thành một luật sư tài giỏi và chính nghĩa. Một khi chủ tịch tài phiệt ra tay, thì chính là sẽ lấy một bản giao ước cổ phần lên đến hàng nghìn tỷ won để làm phần thưởng khi anh ta bắt được Big Mao thực sự. Gong Ji-hun kích động mà quỳ xuống dập đầu cảm ơn chủ tịch, nhưng anh ta vẫn không thể kìm nén được sự hưng phấn trong lòng. Thậm chí khi hành lễ anh ta còn không quên nắm chặt lấy tay biểu thị sự chiến thắng. Sau đó khi anh ta đứng dậy, vội vàng ấn dấu tay xuống bản giao ước kia. Tiếp theo chỉ cần chủ tịch ký tên vào thì bản giao ước này sẽ chính thức có hiệu lực. Thế nhưng lúc này viện trưởng Huyên lại đi vào phòng làm việc, rồi bảo chủ tịch hãy mau chóng mở tivi lên. Chỉ nhìn thấy chủ tịch mở tivi lên, lại nhìn thấy Trang Ho vừa được thả ra đang mở một cuộc họp báo. Nghe thấy Trang Ho tuyên bố trước mặt các phóng viên về cái chết của giáo sư Seo, và một vị chủ tịch tài phiệt nào đó có liên quan. Phía sau bọn họ còn có một bộ não điều hành. Cho tôi hỏi người đó là ai ạ? Hiện tại tôi chỉ có thể nói rằng đó là một nhân vật rất quan trọng. Mặc dù Trang Ho không chỉ tận mặt chủ tịch, nhưng Gong Ji Hun lại ngại ngùng mà cầm lấy bản giao ước. Không biết có nên để chủ tịch ký vào đó không? Nhưng con chim ở trong tay thì không thể để nó bay mất được. Chính vào lúc anh ta lấy hết dũng khí để xin chủ tịch ký vào bản giao ước kia, thì viện trưởng huy như cố ý đối kháng với anh ta vậy, mà nói với chủ tịch rằng Park Chang Ho đang xin bảo lãnh cho Big Mao. Cậu ta vậy mà lại dám đối đầu với ta sao? Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của chủ tịch, Gong Ji Hun lập tức nói, mình sẽ đi xử lý tên Trang Ho đó thật tốt, sau đó lấy bản giao ước ra, mặt dày mà cầu xin chủ tịch hãy ký tên. Sự việc vẫn chưa xử lý xong, đợi đến khi có kết quả rồi hãy tính tiếp. mà thị trưởng Choi lúc này cũng tìm đến chủ tịch, rồi đưa ra một yêu cầu mà bản thân anh ta cho rằng là chính nghĩa. Đó chính là để Trang Ho bảo lãnh Big Mao, để anh ta được thả ra ngoài. Nghe thấy lời của thị trưởng Choi khiến chủ tịch nhớ lại chuyện trước đây. Bởi vì luôn miệng nói tới chính nghĩa, nên ông ta mới âm dương cách biệt với người đồng nghiệp của mình. Không biết có phải chủ tịch bị ảo giác hay không, nhưng đứa cháu trai của người đồng nghiệp kia lại rất giống với Choi Do-ha của hiện tại. Sau này anh ta sẽ thế nào? Anh ta chết rồi. Ông nội ơi, Cuối cùng Bích Mao đã nhận được bảo lãnh, cũng khiến cho đám phóng viên điên cuồng mà bao vây lấy ông ta. Còn chủ tịch Cang bên này nhìn thấy bản tin ấy thì vô cùng tức tối. Còn thị trưởng Choi và vợ của anh ta đang thảnh thơi mà ngồi bên bể bơi. Cuối cùng Trang Ho đưa Nopat tới quán ăn mà trước đây ông ấy từng kinh doanh, bởi vì nơi đây là nơi chứa đựng rất nhiều nỗi nhớ của ông ấy dành cho con gái. Nhưng Trang Ho lại nhìn thấy trên biển hiệu trên cửa trước quán, lại là biệt hiệu của tổ chức Big Mao. Sau khi vào bên trong, ông ấy không chờ đợi được nữa, mà lấy ra sợi dây chuyền mà con gái ông ấy từng đeo. Đó là một sợi dây chuyền thập giá, nhưng giờ chỉ còn sót lại một vòng tròn. Trang Ho nhìn thấy dáng vẻ nhìn vật nhớ người của ông ấy, cũng không tiện làm phiền, thế là anh ấy liền rời khỏi quán ăn, nhưng khi đi xuống phía dưới chuẩn bị lái xe rời đi thì Được rồi tới đây thôi, nhấn theo dõi để xem diễn biến tiếp theo của bộ phim nhé.